phá không được nha có mấy thằng vô tập nó nằm cái vú nó bỏ cái vai có vú mà không có vai mặc đồ gì cũng xấu hết á mà có vai mà không có vú mặc đồ gì cũng đẹp hết wow.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 à, bây giờ là đang ở bbt bình tân các bạn hỏi tại sao tòa nhà BBT quận 12 nó quy nga lộng lẫy vậy nhưng Nguyễn không chuyển về ở đâu có thiếu nhà đâu ba đúng không quận 12 là gì Di Nguyễn Tower mà Di Nguyễn Tower là gì tập trung cho game dịch vụ game game game game game còn này là gì BBT building đó mà building là gì là tòa nhà BBT mà tòa nhà BBT là gì có 500 anh em nhân viên BBT đang làm việc ở đây thì giám đốc phải đây điều hành đúng không ạ nên ở đây là sẽ là chỗ quan trọng nhất rồi còn những cái kia là những cái trung tâm thôi game center nhớ đừng hỏi nữa nha còn á các bạn thắc mắc là sao anh Duy Nguyễn giờ ờ, tập không không không không nhiều như hồi xưa nói chung mỗi thời mỗi khác ông ơi hỏi gì sao trả lời đúng không hồi xưa đi novo khác giờ đi mẹt chảnh hơn à, mình đi mẹt mình tập cho nó sang chứ cái nữa quan trọng là cái gì nè cái gọi là cái quan điểm của duy á tập game là phải ra tiền tập game ngày không tập thực tế và thực dụng lắm ai vẫn chịu à mình tập game làm video livestream chém gió nó vừa chửi mấy anti fan vừa đam mấy chậu tre vừa đổ mồ hôi mà quan trọng là vừa có tiền quảng cáo nó thật là làm vậy á cái gì nữa quảng cáo phòng con kia nó hỏi mẹ mà làm video mà nó nhiều <laughs> quảng cáo thôi gì đúng không ủa xin lỗi mày chứ không chứ làm video quảng cáo làm gì <laughs> à mày hỏi câu đó mà có lắp não không mày tao bỏ ra bao nhiêu triệu đô la tao làm phòng game tao quảng cáo rồi tao mẻ người ta ngu như như như như như mày à <laughs> không vậy đó mấy em bây giờ đó trong video đúp lên tụi em coi video like share là ok kéo xuống dưới comment đam mang khẩu cho anh đam hay có tưởng à. và chủ đề ngày hôm nay là chia sẻ tư vấn các bạn hướng dẫn các bạn cũng như nổ một cái máy tập gym 80 triệu đẳng cấp quyền lợi lần thứ hai xuất hiện tại THL Game Center Lần đầu tiên là xuất hiện tại bên quận 6 nha các bạn Với cái hệ máy là Cold Game đẳng cấp không bằng máy này, máy này đẳng cấp hơn Ở cái máy này là cái máy đa năng Nó tập được rất là nhiều bài và nó phù hợp cho các bạn mới tập phụ nữ này nọ kia đó Cái hệ máy này kêu là gì? Multi Fresh Fresh là gì? Fresh là đẩy, Multi là gì? Nhiều Các bạn có thể dùng đẩy ngực ngang, ngực trên và vai Tùy vào cái chỉnh cái này nè, à, nghe chưa? Chỉnh càng cao thì tập cơ càng cao, chỉnh càng thấp tập cơ càng thấp phải nói chuyện nghe triết lý không cơ thấp nhất là gì là cơ ngực ngang cơ cơ trên chút xíu là ngực trên mà cơ cao là cơ vai thì bây giờ á là mình đề ba mình tập thử cái phần ngực dưới đi ha ngực ngang á là mình chỉnh này nha nhớ là tay cầm nè rút này ra lên xuống lên xuống lên xuống tập tay luôn đó rồi chúng ta sẽ đi tìm sự phù hợp cái này cũng vậy nè lấy cái chốt này ra ngồi cái thế phải xoan kéo ra dịnh này nha đó hạ xuống Ủa, nặng vậy đó hạ xuống thành ghế ngực ngang hiểu chưa rồi già nằm cho đẩy thôi có mấy thằng tập gym đẩy vậy nè đạp dơ ghế mày mốt cái thế này nè tụi em thấy nào tập tụi em đam thấy mồ đó cho anh đẩy nè thẳng ông tài đẩy vậy nha đẩy vậy là sai anh gì không có thích đâu đẩy lại bình thường nữa mấy em đã quá đã quá nhớ ống tay phải thẳng nha ống tay thẳng nè lên không khóa khớp xuống căng cơ nói chuyện nhiều vô cho chết mẹ luôn giỡn thôi thích thở đều đều nha ba anh Duy Nguyễn mày làm video kiếm tiền thì nói chuyện được cái điều quan trọng đó là sau mỗi xếp đẩy chúng ta chúng ta phải uống intra hoặc cao wow. vô BBT mua nha mua chỗ khác lót đó là tập cực ngang nha các bạn vậy thì bài tập này có ý nghĩa gì bài tập này dành cho người mới tập dành cho người tập lâu duy khởi động và dành cho những người khác người ta hold down wow. nhớ thì những cái hệ máy mà 80 triệu à, mình giờ mình dùng cái chữ 80 đi mình select right gì đó là tiếng anh là nhức đầu quá bây giờ mình dùng cái riêng trong cái chung cái riêng là gì cái hại máy 80 triệu nha wow. là có tác dụng như vậy dùng để warm up dùng cho người mới dùng cho phụ nữ dùng cho con down hồi nãy là cái ngực, ngực ngang bây giờ ngực trên thì nó cũng dễ thôi đây không phải là chương trình hướng dẫn tập nha mà là chương trình phân tích và đam trẩu chỉnh tạm thôi dốc là lên tối thiểu 30 độ tối đa 45 độ rồi ok nè có những cái bạn mà không biết chỉnh ghế á nói chung á là các bạn đi tập mà có tiền á các bạn TBT làm hết còn bạn không có tiền TBT á đứng mà phải cho sang đứng kiểu gamer nha đó chỉnh nhẹ nhẹ thôi đó thấy không cái này nó quan trọng nha mấy ông nội ủa phải vô phá phòng tôi đuổi á đó. lại lại nè đầu tiên mình rút ra vậy đúng không đó để vậy đã chưa vô khớp nè nó chưa vô khớp chúng ta lại chúng ta tiếp tục nó hơi cao đúng không rồi đẩy xuống nhẹ nhẹ thôi chết mẹ sao nó không ra ta nhớ lên à vậy là chỗ đó không có chốt vậy là cái chỗ này chốt thấp nhất là chỗ này nhìn có đúng không Má, máy xịn của nó giấu mẹ hết chốt nè không thấy mua máy tàu là thấy rồi máy này nó giấu hết chốn rồi rồi vô lý vô lý đâu ai đâu nằm để đẩy gì sao đẩy đúng không đẩy gì cũng được không vậy đâu nó vô rồi tới đây là hết rồi chưa căng không được đấy đó không được nha chỉnh lại này nữa ôi mệt quá xuống xuống xuống này khó à cái vụ bằng buông à đâu ra đâu máy bảo hiểm rồi đúng không mày rút tới ngày mai chưa ra nữa nè rút rồi không ra được phá đồ không được phá không được nghe một tay gồng lên khiêng nó ra kéo lên kéo xuống vậy nè cái tay vẫn vịn chốt vịn càng thấp tập càng khó trời ơi má ơi sao đẩy lên đây nó thấp quá vậy để lên nổi không để lên nổi không sai sai nha mấy em sai à nhìn cái tướng anh Di lúc đầu nè như vậy là thấy nó quẹo quẹo cái tay không anh Di mày vô tư nhưng mà mấy bạn kia chơi không nổi đâu mấy bạn kia đẩy về đặt vai đau cổ tay nữa được nha bị gì thấp quá lên chốt đi ba rồi vô đẩy 50 cái thôi nha trả giá số còn 20 là vừa ủa cẩm trong cẩm ngoài khác nhau gì thằng nào tay ngắn thì cẩm ở trong thằng nào tay dài cẩm ngoài đó thôi không cẩm trên cầm dưới khác gì thằng nào lùn quá thì cầm ở trên ô lộn lộn thằng nào lùn thì cầm ở dưới thằng nào cao cầm ở trên anh mày cao nè xuống từ từ nè chín mười mười một hai 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội dung chính hôm nay là tập vai hai bài vừa rồi demo vô vlog thôi Tập vai thì sao ta Chỉnh tiếp Kéo này ra Dứt cái này lên Rồi ok Đẹp chưa Monty Press tập được 3 bài tại sao chúng ta phải tập vai tại vì đơn giản mà đàn ông vai nhỏ quăng đi ngực nở eo thon phân mỹ nữ mà vai u thịt bắp đỉnh anh hùng có mấy thằng vô tập nó qua nằm cái vú nó bỏ cái vai có vú mà không có vai mặc đồ gì cũng xấu hết á mà có vai mà không có vú mặc đồ gì cũng đẹp hết wow. mà có vú có vai nhưng duy là bơ phát đẹp nhất nha bài tập này á nó cũng rất tốt cho vai khi mà các bạn mới nhập môn như tỏi hình á là các bạn chơi những cái bài này thì cái đường đi nó ok quỹ đạo nó ok nó khó sai nó dễ tập và ưu điểm của máy setup là gì tập nhanh khỏi setup tạ cầm đây khác nha nhớ cái này á, thì không phải là rộng và hẹp nữa mà cái này nó là có cái sự khác biệt rồi đó cầm ở đây vô vai khác cầm ở đây vô vai khác ở đây nó vô vai trước hơi nhiều ở đây nó vô vai lớn hơi nhiều mình tập mình tham cái gì lớn thì mình tập thôi đẩy lên không khóa khớp nha nha ba má khóa khớp nhà nó gãy tay chết bà nữa vậy thôi nè xuống tới đây căng giữ lại đẩy lên cái tay nó hơi chĩa đằng sau xíu tao nha chứ không có chĩa vậy nha sai á để vậy cũng sai để vậy á nó không sai chỗ này mà nó sai chỗ này nè chỗ này nó bướng quá nó không có được tự nhiên nên mình chĩa một chút xíu thôi là mỗi giả mà phải giỡn đâu bài tập ghê lắm á cắt lắm cắt đồ bo tay bo vai đồ, dài cong vô tròn đẹp lắm khi mà chúng ta lên tạ đó mấy em là phải đeo bao tay nha cái bao tay quyền thoại này theo anh 3 tháng rồi đó bao tay xài 3 tháng thì đúng rồi ba ông má ba, ba xài bao con lần ba quăng ba bỏ à có mấy thằng fan của anh nó tâm thư lắm em nó mua cái bao tay 200 ngàn nó xài gần một năm cũ nó đi nó phản ánh nó đòi đổi đó, mày qua mày qua bên đu đất đó mày đổi nghĩ làm sao trời bao tay á là cái cái mà chúng ta cầm nắm sờ mó thường xuyên mà thậm chí nói cho má chê nha mấy thằng trai tập gym ở dơ bà cố luôn nó giặt cái bao tay lần nào tao chết liền á bảo đảm mày á đi quen con gái không cần mua thuốc mê luôn mà lấy bao tay mà chụp mũi đó nó xỉu luôn à đó mà nó xài gần một năm rồi nó bị gắt nó đòi đổi Hội hạn như Nguyễn dở quá em xài mới gần năm rồi Nó tưa đầu rồi, đổi cho em đi Má, Thiệt tình nó tôi chán tụi nó lắm luôn rồi mấy em Mấy em biết không, hồi đầu hồi, hồi xưa đó anh thương tụi nó lắm wow. Mà giờ tao thấy nó xàm quá anh, chán Cái mẹ luôn, tao cứ làm ăn thôi Khỏi này nọ kia mệt Tụi nó sống cái gì cũng biết, mẹ có biết đều không biết, nó thật hồi năm 2004 á anh anh quảng cáo phụ kiện này nọ anh giới thiệu tôi nhiều lắm giờ anh chán rồi mày có tiền thì mày mua mày không có tiền thì mày phắn luôn cho đầu đi bán cho mày cái bao tay không là tao lỗ hơn nữa Chúc đầu lắm có thằng hỏi gì ơi có không anh làm nhiều quá anh làm quần xì bán luôn đi cái quần xì giữa chân mày lủng mày cũng kiếm tao à khổ tiếp tục xếp xếp tiếp, tiếp theo nha mấy em đẩy bài này là ok bữa nay anh duy nguyễn mày chỉ mày tập vai tập hai bài thôi hai bài là vai bao ngon nói chung á ở trong phòng game á tập vai có ngàn cách nói chung cách nào cũng đúng hết á mình phải khai thác ưu và nhược điểm của từng cách để mình chọn cái cách tập để cho nó phù hợp và nó thành công nhất và quan trọng chúng ta phải đổi lịch chúng phải đổi bài đổi này đổi kia để cho nó có một cái sự là bối rối cơ bắp lên hai à. vâng. không? Xuống nè Ờ, tạ nó phải ngang tạ nó không được chạm đó tay kích thích nhất trung trung tay càng tốt mà nói chuyện được như anh càng ok à, à, em em trai nào tập gym mà diễn xuất được như anh là phong thái uh, thần thái này nọ kia à, đẩy nặng nói chuyện không đứt hơi tập liên tục được tới cách xe nha lên tạ em em không chơi thôi chơi phun cây hả à. mà trong quá trình tập luyện á mồ hôi chúng ta sẽ ra nhiều mà ở đây tập ngang mới lạnh nè ra không nổi luôn á cái phần di tập nhẹ quá chưa ra thì khi mà đầu tư một phòng game á thì các em phải đầu tư cái hệ thống toilet cho nó chuẩn nó sạch sẽ thơm tho nó sáng loáng người ta đi vô đó tao cảm hứng wow. đó chứ không phải là cái chỗ toilet mà cái chỗ nó hôi trời đó cái mở cửa ra cái đóng vô liền chịu không nổi dân tập gym nó nói chứ phải chê với đa phần người dân kém ý thức tao nói thiệt chứ tụi mày luôn á tụi mày đầu tư cái bồn tiểu đi mà xả cơ xả cơ là xả cái gì là xả nhấn cái nút vô nó mới xả đó 10 thằng á nó đi đáy xong nó xả được ba thằng cảm ơn trời đất ơi anh mở nhiều phòng game là khổ lắm mấy em nhất là mấy phòng hai ba trăm ngàn nữa phải bỏ luôn tuyển bà lao công vô phải phải dọn một phát một một buổi một phải chạy luôn bà đó thầy có phải cuộc đời tao làm quán nhậu tao chưa dơ bằng này nữa bà nó thẳng hồi bơi quận sáu đó quận sáu là vậy đó anh, anh, anh, anh tuyển lao công làm bền chịu không nổi người ta chịu không nổi mang tập tạ này dơ lắm mấy em nên thôi giờ đầu tư mẹ cái bồn xả tự động đi không có nhiêu tiền đâu ví dụ như inat toto tiền cái bồn vậy ờ, anh nghĩ chừng 11, 12, 3 triệu wow. còn có tiền thì chơi color nha anh Thấy không nhưng mà thấy không phòng game của thl đó cái phòng vệ sinh nó luôn đẹp lúc mới khai trương lúc mới khánh thành đẹp sao thì giờ nó chỉ đẹp vậy nó không có xuống đồ nhiều mấy em từ khi mà thiết bị vệ sinh mà tụi em qua chùi rửa nó không đúng á thì nó hơi bị vàng còn bây giờ tập gym mà thằng nào chả mắt uống nước vô nó mắc kinh khủng bình thường nên đây là khuyên mấy bạn luôn đầu tư phòng game đầu tư cho hệ thống toilet cho đàng hoàng chưa mà còn vấn đề bạn muốn là dân tập tạ nó có ý thức hả xin lỗi các bạn không nổi bạn kia là tập tạ vui lòng dẹp ờ, lại chỗ cũ hả nghĩ cho có thôi nó tập nó quăng từ lưa bt dẹp chết mẹ nên làm trong cái ngành này nhiều quá mình nhiệt với ngày riết cái thấy mọi sự nó bình thường thôi nhiều khi mình làm mình video lên mình mình trong lúc mà tập luyện mình chia sẻ em em út nói anh gì ờ, nói phủ quá nó phủ gì phủ nó đúng không Quấn cổ tay vô em đeo cho đủ ghia vậy thôi à vô tập vai nha căng vai săn vai chắc vai mạnh vai khỏe vai bài này là vô địch nói nhiều quá nói nhiều nó bị tuột để lên sao nổi bây giờ muốn bài này chơi nổi á nhắm mắt lại tưởng tượng có một em bt mông to ngực khủng hơi thở thơm mùi chanel lời đỡ tạ và lên wow. đúng là thủ tượng là hại thiệt yeah. Hey! à phải không ra ra ra ra ra không đã tao nghĩ đó bà thần thái không tập gym là phải có chất thần đó đó mấy em chuẩn bị full cây anh à, anh chị chia massage nè khi mà tụi em tập vai á tụi em uh, massage đó kêu đạo nhấn vô đây nè nhấn vô đây nha nhấn vô mấy cho nè hiểu không rồi hoặc khi nằm ngửa đó khi nằm ngửa nha nó bóp đường cầu dai cái đây nè xong rồi thả xuống đây bóp luôn đó xong rồi lúc mà nằm sấp á là cái tới cái màn đi lưng nha đi lưng nằm xuống kêu mấy em đi lưng sao ra từ đây nè đạp một đường xuống đây xong rồi miết cái chân hai ngón cái nó xoáy xoáy xoáy xoáy vô đây nhớ tại vì cái cơ dai nó khó cảm nhận nhất lắm đúng không chuột bạn thì bạn coi số nó nhất nhưng mà dai với bạn phải căng ra giờ nó mới nhất rồi đó nhưng mà khi mà dai mà nó mình tập gym nó đã có cảm giác nhất rồi đó đi massage bao đã bởi vì nếu bạn tập gym á mà bạn biết cách chơi á chơi cái gì là cha thiên hạ hết nó thiệt mà luôn nhiều khi vô nó tập mới em em nhẹ nhẹ từ từ anh anh anh ra trời nó thua ra đâu ra khỏi phòng nữa ba đau quá chịu không nổi anh xong rồi anh khỏe rồi quá đó là massage anh ơi làm bóp đi xuống nhân nhân dài cái anh anh khỏe quá ở đây có hẹn rồi anh có hẹn rồi thôi tôi mai vô nha chịu đâu có nổi đâu ra sớm lắm bây giờ là phát cuối nha em tập là phải full cây nhưng mà cái full cây cái lên tạ rất là khó đòi hỏi chúng ta phải có sự tập trung càng thấp lên càng khó đây là một bài tập vai ăn toàn diện thuộc diện cơ chế press tên nó là shoulder press mà cái điều quan trọng nhất là mình tập tin cái máy 80 triệu mình ra đường mình nổ máy 80 triệu mình có thương hiệu mấy đó là cái gọi là nguyên tắc Bia, cái máy bản thân cái máy nó đắt tiền cái máy nó sang cái máy nó top 1 thì mình tập trên cái máy đó là cái thương hiệu mình tăng gấp đôi hiểu không giống như tụi em đẹp trai tụi em có nem tụi em tập trên máy cùi đâu thương hiệu tụi em đâu có đâu được đâu lên được đâu đúng không mà tụi em đang cùi tụi em tập trên máy bếp là tụi em lên nhờ cái thương hiệu của máy nó đánh bóng cái tên tuổi tụi em lên sau này thì tụi em mới thành công được cái đó là nghệ thuật pr mấy em phải lợi dụng những cái thành quả những cái cơ sở vật chất của THOL để tụi em PR rồi full cây 210 kg chia hai hai trăm mười bao đó ba hai trăm mười bao cũng gần gần trăm kg rồi đó nói chung tụi em tập à, phòng cùi á thảm đều ok con này sàn gỗ của đất hết trơn đang lại nè má nó dính cái đây cái rồi sao trời má nó dính cái đây cái rồi sao trời dính cái đây cái được <laughs> tự nhiên về nhà luôn mất giống luôn thế không à ba cũng nặng thấy mẹ nói nhiều quá trừ hao hai cái nha để tám cái thôi không cảm phải không quay về lót mệt thấy mẹ con lên được rồi mẹ ơi con lên được rồi mẹ ơi xuống một tám cái rồi đó tính luôn cái cái cái lên là chính rồi đó tham nhũng thêm hai cái nữa nha mấy em cái cuối nè cái cuối nè mệt lắm á lên lên mẹ xanh đâu má đảo mày ơi mày lên phê quá dài quá Vậy thì massage tép cái Hết rồi Hết video rồi Lại xe đi Comment chút